chị nay nằm ngủ đó à, chị nay nằm ngủ đó cái hãng từ đây bên này cái mặt nó để ta ngủ mà kêu gì lúc nào cái lưỡi cũng lè ra gì chi đang ngủ bị phá nay ngủ hả nay nay ơi nay à nay ơi nay ơi nay à nay ngủ hả nay nay chưa vô chuồng nay ngủ hả nay nay ơi nay à nay ơi nay nay ăn cơm ăn cơm nay ăn cơm ăn cơm gấu ké nữa nè rồi gấu ké nữa kìa <laughs> có chiếc spot la mẹ gấu ngồi xuống xuống đi gấu ngồi xuống đi này nè ờ, không chịu luôn kém đi hồi đó giống con dâu vậy <laughs> gấu ơi gấu à gấu ơi gấu à <laughs> gấu viên à cái gì vậy mẹ là mấy mẹ gửi hình với đâu đâu đi hoài không đó là mấy này nè chị nay ngủ luôn không cho đi không cho nó đi đâu.